À, xin chào quý vị và các bạn. À, chúng ta đang chờ đợi cái phiên bùng nổ theo đà để xác nhận xu hướng hồi phục của thị trường chung. À, trong uh, một hai ngày qua thì Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi của rất nhiều anh chị em là thị trường bùng nổ theo đà hay chưa? Em có mua được cổ phiếu lúc này hay không? Và cổ phiếu uh, ngành dầu khí có mua được hay không? hay là cổ phiếu ngân hàng là cổ phiếu dẫn dắt rồi phải hay không tất cả đại loại là như vậy vậy khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán mà kế hoạch chúng ta không có kế hoạch chúng ta không định hướng được là thị trường trong thời gian tới nó sẽ đi như nào không nhận biết được cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn dắt không nhận biết là cổ phiếu nào cổ phiếu mạnh hơn thị trường không nắm rõ rằng là nếu thị trường mà không may nó không có bùng nổ theo đà thì điều gì diễn ra à, không có một cái cái tiêu chí về bùng nổ theo đà và đó chính là những câu hỏi mà rất nhiều các bạn đã hỏi Dũng trong suốt thời gian vừa qua à, thực tế thì ờ, trong đầu tư thì chúng ta thấy là rất nhiều những cái gì à, cổ phiếu có thể là nó không được tốt à, giống như hôm nay một số bạn có nói về ngành thép không được tốt thực tế kết quả của ngành thép nó đã gì ạ à, dự báo rất là lâu rồi lý do tại sao những cổ phiếu ngành thép trong à, giai đoạn năm 2020 21 lại tăng mạnh bởi vì trong giai đoạn đó thì chúng ta biết rằng là giá thép trên thế giới nó tăng rất mạnh khi mà nhu cầu trên thế giới là tăng gia tăng trong khi đó thì việc sản xuất của Trung Quốc việc sản xuất của nhiều cái gì ạ các nước gần như đình trệ nên chúng ta thấy là hàng tồn kho của các doanh nghiệp càng nhiều thì chúng ta đấy là giá tiếp tục tăng mạnh thế thì trước khi chúng ta đến cái phần hôm nay thì cũng rất mong rằng các bạn cần theo dõi hết video của ngày hôm nay tránh tình trạng là chúng ta theo dõi nửa chừng sau đó thì cái kết quả chúng ta không đạt được dẫn đến một cái những cái comment nó lệch lạc hoặc là nó thiếu năng lượng và điều này nó không phải là ảnh hưởng đến cuộc sống của cha cuộc đời chúng ta mà nó còn ảnh hưởng đến gì ạ à? những uh, miếng cơm manh áo của gia đình chính những người comment như vậy nên mong rằng là các bạn nếu đã theo dõi kênh của DVD theo dõi kênh của Dũng thì hãy gì ạ à? hãy theo dõi hết thông thường những video mà Dũng chia sẻ như này nó có thể kéo dài mất một tiếng là lý do tại sao nó kéo dài một số lượng lớn như vậy bởi vì nó cần thời gian để phân tích toàn bộ những diễn biến của thị trường thời gian để phân tích những cái câu hỏi của vị các bạn để chúng ta thấy rằng là cái việc mà Dũng phân tích nó uh, có ích cho chúng ta thì trong video này Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số phần như sau cho nó nhanh ạ để các bạn có thể nắm rõ được phần 1 Dũng sẽ nói về tổng quan thị trường chung phần thứ hai Dũng sẽ nói lý do tại sao cổ phiếu thép bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua à, phần thứ ba Dũng sẽ nói về những cái cổ phiếu trong thời gian tới như là xu hướng uh, nó liên quan đến gì ạ à? nó liên quan đến xu hướng nó liên quan đến chu kỳ của các cổ phiếu nhóm cổ phiếu đó như nào Dũng sẽ nói tổng, tổng quan và thứ ba Dũng sẽ trả lời một số câu hỏi của quý vị các bạn thì nó gói gọn trong khoảng 3 đến 40 phút để các bạn có thể tiện theo dõi à, đấy là những cái câu hỏi nếu các bạn nào mà ở dạng đầu cái phần đầu thì các bạn à, chưa đặt câu hỏi vội bởi vì nó sẽ bị trôi rất là nhanh mong rằng các bạn thì à, phần cuối bạn đặt và Dũng sẽ trả lời năm câu hỏi để các bạn có thể đặt ở phía dưới à, không biết là bao nhiêu bạn tối hôm qua có theo dõi một cái gì à, một cái khóa học mà Dũng đang gọi là khóa học miễn phí à, hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng nếu các bạn có thể nếu các bạn đang theo dõi thì có thể là comment vào phần ô chat được không ạ hãy comment vào phần ô chat và nếu các bạn thấy rằng là những cái giá trị bạn nhận được ở trong cái phần như vậy thì có thể ở đây là cái phần đường link bên dưới hoặc là các bạn có thể comment ở phần bên dưới để gì ạ à, Dũng sẽ à, muốn chia sẻ cho cái giá trị đây là cái phần đường link ở trong cái uh, <coughs> trong cái web mới Dũng gì ạ à, Dũng mới làm nếu các bạn nào quan tâm đến cái web này thì có thể đây là cái đường link ở web của Dũng uh, uh, vừa vừa chia sẻ à, đây xem nào ok đường link à. ở đây cảm nhận đấy. đây đây là cái đường link xin lỗi các bạn đây là cảm nhận đường link đấy. ạ đây là cái và bạn có thể tìm hiểu trên cái trang này bạn có thể tìm hiểu trên trang này bởi vì uh, thời gian tới thì toàn bộ những cái kiến thức được không ạ toàn bộ kiến thức Dung sẽ chia sẻ đây hoặc là các bạn có thể comment phần bên dưới đúng không ạ hãy giúp Dũng comment để chia sẻ cho nhiều người biết từ những cái chương trình mà Dũng có thể giúp cho các bạn nắm rõ được cái xu hướng nắm rõ được uh, tại sao chúng ta cần phải mua vùng dầu đà ở để chúng ta không bị uh, mất thời gian nữa thì Dũng uh, chia sẻ cho chúng ta với góc nhìn ở uh, đầu tư của mình thế thì hôm nay có một cái bạn bạn chia sẻ trên cái nhóm mà Dũng uh, quản lý đó là một ai đó đầu tư phái sinh bị lỗ đến uh, ờ, 80 phần trăm con số 80 90 phần trăm đó nếu mà đây Dũng có thì cũng dễ cho các bạn nhìn thấy đây đây đây là một cái cái mà tức là nếu chúng ta không có hiểu rõ về thị trường thì chúng ta có thể bị ảnh hưởng rất là lớn khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán phái sinh nên ở đây khi Dũng muốn chia sẻ các bạn là vậy chúng ta nếu để đầu tư thành công được nếu đầu tư thành công được thì chúng ta phải có kiến thức nha yeah, phải có kiến thức thế thì một số bạn bảo rằng là nếu bây giờ Dũng đào tạo thì Dũng có đầu tư không về cơ bản là Dũng đầu tư đấy thế thì ở trong đầu tư thì các bạn biết là phái sinh là một trong lĩnh vực rõ ràng là rất là là gì ạ nó rất là khó với chúng ta thế thì để cho chúng ta biết rằng là việc mà hàng ngày Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà Dũng làm đầu tư để các bạn biết rằng là sẽ có những người người ta bị mất đến hàng tỷ đồng hoặc nhiều hơn con số này chắc là phải nhiều hơn thậm chí là phá sản khi các bạn đầu tư các bạn không nắm rõ được quy luật nguyên lý hoạt động của nó nhưng có những người người ta kiếm được rất nhiều tiền bởi đầu tư phái sinh nhưng hôm nào thì Dũng thực ra là mình thì đầu tư gọi là đầu tư có con đấy ạ tại vì ở ờ, thời gian thì có thể thấy rằng là nó không có nhiều nên cái việc mà mình có thể vào trong vòng 5 10 phút hoặc là 15 20 phút mình có một số tiền rất là nhỏ như hôm nay giả sự như hôm nay chẳng thế đây là số tiền rất nhỏ với mình thì cái câu chuyện đây là sẽ có ngày hai ba mươi triệu có ngày năm sáu mươi triệu nhưng tuy nhiên có một số anh chị em thì vào đầu tư để dài hạn biến động lớn và cuối cùng là mất toàn bộ số tiền của mình thì Dũng ờ, ở trước khi mà Dũng phân tích cái thị trường hôm nay thì Dũng khuyến nghị các bạn là nên không nên đầu tư phái sinh bởi vì nếu bạn đầu tư phái sinh mà nghe ai đó mách nước thì khả năng bị cháy tài khoản mất nước mất tiền là khá cao bao nhiêu bạn đồng ý điều này đã từng điều này hoặc là đã có ai thấy điều này có thể comment là tôi biết ạ tôi biết ạ comment tôi biết tức là những ai đó đã đầu tư phái sinh đã thất bại rồi đã thua lỗ rồi mà bạn biết thì các bạn phải comment để tránh cho những ai đó giống chúng ta đây là chúng ta giúp giúp những người bạn của chúng ta thôi không có cái gì cả tại vì ở đây chúng thấy là nhiều người đã bị như vậy rồi nên khi mà dũng chia sẻ phái sinh thì không không phải mục đích là để khoe các bạn là tôi đầu tư thành công đâu mà mục đích là chúng biết rằng là nếu các bạn có kỷ luật nếu các bạn có gì ạ à, có cái kiến thức về VSA thì bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư giảm một ngày uh, có thể hai ba mươi triệu nếu mà những ngày hôm qua có thể bốn năm mươi triệu hay là một vài trăm triệu là có thể nằm trong tầm tay thậm chí là có những ngày kiếm được năm sáu trăm triệu thậm chí một tỷ thì câu chuyện đây là thiếu kiến thức thì tốt nhất đừng có đầu tư dẹp luôn cái vấn đề đầu tư phái sinh đi ạ à. nếu bạn nào thấy được điều này đúng thì comment à, tôi biết ạ à, tôi biết ạ à, để cho nhiều người không biết điều này khi tham gia mất tiền thậm chí là ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc mọi thứ thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên trong cái trước khi Dũng chia sẻ vào ngày hôm nay đây là thị trường chung thị trường chung vậy chúng ta biết rằng là thị trường chung của chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được thị trường chung chúng ta có phải là bây giờ chúng ta nhìn về góc độ khách quan này ạ khách quan một chút ạ thế thì khi mà chúng ta nhìn khách quan thì có phải là những lần trước chúng ta mua thì phần lớn chúng ta bị thua lỗ không ạ có phải là đúng 980 8 90 phần trăm là chúng ta bị thua lỗ trong đợt này đúng không ạ Tuy nhiên bắt đầu thị trường bắt đầu có đôi chút hồi phục mọi người lại mua vào và sau đó chúng ta lại bị thua lỗ rất nặng và chỉ có một hai ba phiên nó hồi phục thôi mà hôm nay báo chí tất cả mọi thứ trang mạng đã tràn lan những thông tin tích cực rồi đúng không ạ bao nhiêu bạn nhìn thấy điều này đã biết điều này qua cái số 1 đúng không ạ rất là báo chí tất cả các thông phương, phương tiện thông tin đại chứng là thị trường hồi rồi mọi thứ hồi rồi tất cả và tích cực rồi dòng tiền bắt đầu tham gia thị trường và cái điều này nó làm cho những nhà đầu tư lại tiếp tục cảm giác là gần như mình đang bị bỏ rơi đúng không mình đi mình lại đang bị bỏ rơi câu chuyện là nếu chúng ta đang bị cảm giác như vậy thì chúng ta thường là đi mua những cổ phiếu bét bản vậy thế nào là cổ phiếu bét bản chẳng hạn như các bạn nhìn thấy là trên thị trường thì có những cổ phiếu mà nó chạy cuối cùng hoặc là nó không tốt chẳng hạn như chúng ta đang nhìn những cái cổ phiếu bidb e là cổ phiếu so với hôm qua là những cổ phiếu gì ạ à? có phải cổ phiếu đầu bảng không ạ à? đây là những cổ phiếu đầu bảng lý do nó đầu bảng bởi vì thứ nhất là thị trường tạo ra đáy lần trước sau đó thì nó đi lên và thị trường tạo ra đáy lần thứ hai nó không bị phá vỡ đáy và khi thị trường nó hồi phục thì nó là hồi phục đầu tiên chúng ta gọi là gọi là cổ phiếu đầu bảng còn những cổ phiếu mà bét bảng ví dụ như chúng ta nhìn thấy đây là những cổ phiếu bét bảng thị trường giảm thì nó cũng giảm và thậm chí là phá đấy. hôm qua thì nó kéo khối lượng lớn có thể nó lên tiếp nhưng những cổ phiếu này bét bảng hoặc là chúng ta nhìn thấy chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như là HPG thì rõ ràng là gì ạ nó vẫn hồi phục như hôm qua hồi phục yếu các bạn đúng không nó hồi phục yếu thế thì khi mà chúng ta không mua đến cổ phiếu đầu bảng thì chúng ta mua những cổ phiếu bét bảng đúng không ạ bao nhiêu bạn là đã từng tham gia và mua những cổ phiếu vét bài có thể comment là tôi đúng không ạ chúng ta hãy nói về sự thực để chúng ta nhận ra bài học này thôi không có ý nghĩa gì cả bởi vì chúng ta không nhận ra được bài học mà anh chị em phải học thì chúng ta sẽ gì ạ à? trở nên đầu tư lại tiếp tục thua lỗ trong đợt tới nếu bạn không học được bài học này thì bạn tiếp tục bị thua lỗ trong nhịp tới là điều đương nhiên xảy ra nên chính vì vậy thì chúng ta mua những cổ phiếu mà bét bảng tức là những cổ phiếu yếu hơn thị trường và bạn mua ở phía sau thì việc mà hôm sau có thể bị giảm giảm mạnh hoặc giảm sàn đó là đương nhiên để để cho chúng ta hiểu rõ rằng là không phải là cổ phiếu nào chúng ta cũng mua được nên chính vậy chúng ta tập trung vào những cổ phiếu đầu bảng vậy chúng ta gọi là cổ phiếu Techcombank là cổ phiếu đầu bảng chưa bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu Techcombank là đầu bảng thì comment cho Dũng số 2 còn nếu mà chưa đầu bảng comment số 3 Dũng sẽ phân tích cho các bạn nên khi mà các bạn theo dõi kênh của DVD thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều bài học bài học ở đây đó là gì ạ những cái chiến lược để bạn đầu tư những cái nhận biết cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu những cái mà à, các bạn hiểu rõ ràng là cổ phiếu đó nó thuộc dạng nào thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại nếu nhìn về đáy thì đây là chúng ta gọi là đáy thứ nhất và chúng ta gọi là đáy thứ hai vậy khi cổ phiếu tạo ra đáy thứ hai cùng với thị trường chung thì rõ ràng so với cổ phiếu VIDB thì rõ ràng cổ phiếu đó đang yếu hơn rất nhiều vậy Techcombank nó hồi bởi nó giảm quá sâu nó hồi và để cái cổ phiếu này nó hoàn thành thì những phiên tới nó phải vượt qua cái đỉnh đó là đỉnh gì ạ à? đỉnh rất là mạnh ở phía trên này vậy cái đỉnh rất là mạnh phía trên này thì chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai vậy mô hình vai đầu vai nó cần phải có một khối lượng lớn vượt qua cái đỉnh phía trên này hoặc là nó có quá trình siết chặt ở trên cái vai bên phải trước khi nó có thể đi xa hơn được vậy cái cổ phiếu này chúng ta gọi là cổ phiếu yếu hơn một số các nhà đầu tư bắt đáy ở đây thì hôm nay chúng ta thấy là họ được đôi chút lợi nhuận nhưng việc mua cổ phiếu và hôm qua hôm kia hôm qua và ngày mai chúng ta bán được thì thực tế nó cũng không có gì sai cả bởi vì cổ phiếu này so với các cổ phiếu tạo đáy thì nó gọi là cổ phiếu dẫn đầu trong những cái cổ phiếu yếu nhất thị trường trong ngành ngân hàng bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment tôi được không ạ tức là giống như cuộc đua thì chúng ta thấy còn những cái nhóm dẫn đầu nhóm dẫn đầu nó đua nó về đích sớm còn nhóm thứ hai là nhóm bét bảng nó cũng có những ông dẫn đầu và nhóm bét bảng nó có những ông dẫn đầu thì cái ông này là cái ông gì ạ dẫn đầu của nhóm bét bảng nên khi mà chúng ta gặp những cái ông dẫn đầu bét bảng thì chúng ta gì ạ thường chúng ta mua những cụ ông này nó cũng cho chúng ta những khoản lợi nhuận hoặc là chúng ta đợi một cái nhịp khác nó cho chúng ta khoản lợi nhuận kha khá vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nếu các bạn theo dõi kênh của Quang Dũng DVD thì các bạn không phải là học về thiên về phân tích kỹ thuật mà bạn học về gì ạ? À? Bạn có thể comment học về cái gì ạ? À? Nếu các bạn thấy phải comment xem là các bạn đang được học về cái gì ạ? À? Học cái gì ạ? À? Các bạn học được tư duy, học về chiến lược và học được hành động nếu bạn đầu tư. Còn nếu các bạn chỉ học về kiến thức đúng không học về kiến thức thì các bạn sẽ thấy rằng là rất khó có thể thành công trên thị trường Dũng muốn rằng là trong thời gian tới mình đưa những cái kết nếu có thể thì đưa ra những cái để các bạn thấy rằng là việc lựa chọn cổ phiếu như phái sinh còn đầu tư thành công thì chả có lý do gì chúng ta không thành công trong đầu tư cổ phiếu nên ở đây chúng ta thấy là đợi đợi là gì ạ à? đợi chờ là hạnh phúc đợi chờ là gì ạ à? để giúp chúng ta thành công thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường để cho bạn không phải đợi nữa thế thì ở đây chúng ta có hai chiến lược chiến lược đầu tiên là thị trường nếu về góc độ nào đó thì khi thị trường có một phiên đỡ cung ở đây có một cái quá trình test và đây là một cái phiên xác nhận khối lượng lớn về nguyên lý của William Bonell thì cái điều kiện này chưa đạt các bạn nhá theo William Bonell bùng nổ thứ tư chưa đạt nhưng theo Quang Dũng DVD thì nếu thị trường có xác nhận như này thì bạn có thể tham gia một phần mua test những cổ phiếu gọi là mua test thôi mua gọi là mua để các bạn nhớ là mua để có cái vị thế trên trường bằng những cổ phiếu mạnh như là ACB cái cổ phiếu này chưa lên ngay đâu ạ à. bằng cổ phiếu mạnh như là BIDB bằng cổ phiếu mạnh có thể là gì ạ à? một phần nhỏ của Techcombank Đấy, bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể chia sẻ hay comment là tôi hiểu đúng không ạ tại vì đây là Dũng đang muốn chia sẻ các bạn nắm rõ được cái chiến lược mà Dũng đang hướng dẫn các bạn thôi nó không phải là Đấy, nên các bạn nếu bạn hiểu được các bạn nắm rõ được thì Dũng biết rằng các bạn hiểu thế thì hoặc là một số bạn thì bảo là mua MSD thì MSB nó cũng khỏe nhưng nó không khỏe bằng cổ phiếu kia nên chúng ta sẽ đi tìm những cổ phiếu khỏe hơn để chúng ta đầu tư cái mà bạn mua không sao nhưng quan trọng là Dũng đang tìm cổ phiếu khỏe nhất tìm cổ phiếu mà sau khi thị trường điều chỉnh thì khả năng bị cắt lót là thấp nhất thế thôi nó không có ý nghĩa gì cả bạn mua có thể bạn vẫn kiếm được tiện tiền vẫn kiếm được lợi nhuận nhưng mình là mình đang cần những cái cổ phiếu là nó khỏe hôm qua thì có bạn bạn hỏi là cổ phiếu VPBank là cổ phiếu có một lượng hàng lớn về thì nó có bị bán tháo hay không thông thường những nhà đầu tư người ta mua cổ phiếu này thì người ta ít khi bán ra khi mà cổ phiếu tăng bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này tức là nếu cổ phiếu tăng mà đang có lời cho họ thì họ ít khi bán ra bao nhiêu bạn hiểu rõ rằng là nếu họ mua cổ phiếu Bank ở trong giai đoạn này hàng về họ đang bị lỗ rất là nặng có thể comment là lỗ rất nặng thì có thể comment là điều này là sự thật ạ hay hãy, comment số 3 đi cho nó nhanh comment số 3 đi ạ mình ứng dụng lấy con số để cho bạn cho dễ tức là ở đây chúng ta hiểu là nếu các bạn mua cổ phiếu mà nó đang phát hành thêm mà nó về thì chúng ta bị lỗ rất nặng ạ à? lỗ rất nặng comment số 3 còn nếu bạn không thấy lỗ thì comment số 0 đấy có phải khi nó phát hành cổ phiếu thì có thể nó phát hành ở phía trên này không ạ có thể nó phát hành phía trên này Dũng không biết là ngày bao nhiêu các bạn có thể tìm cho Dũng cái ngày để Dũng biết rằng là cổ phiếu này than phát hành ngày nào chúng ta có thể vào cà phê S để xem tra xem là cái ngày phát hành là ngày nào từ cái ngày phát hành và đến thời điểm này khi cổ phiếu về thì nhà đầu tư đang bị lỗ một khoản lỗ rất là lớn nên bài học ở đây là gì ạ bài học ở đây là gì ạ các bạn có thể comment đúng không ạ bài học ở đây là gì ạ đến hôm nay thị trường nó giảm xuống là tự nhiên là chúng ta mất năng lượng rồi đúng không ạ chúng ta cần phải nhìn nhận một cách thừng tỉnh thức là vậy bài học ở đây là gì ạ khi các bạn mua trung bình giá xuống đặc biệt là thị trường đang đi xuống cổ phiếu phát hành thì tuyệt đối không được mua cổ phiếu bởi vì bạn mua như vậy là bạn gì ạ mua một khoản nợ tiếp tục nợ và những cái cổ phiếu là bằng chứng cho chúng ta biết rằng là nếu chúng ta mua chúng ta cõng một khoản nợ rất là lớn giả sử như là cái cổ phiếu SSI nếu mà cổ phiếu SI mà các bạn mua giá bao nhiêu ạ à? được phát hành với giá 15 thì đến bây giờ nhá đến bây giờ nó chưa nó phát hành nó chưa xong rồi nó giá 15.6 thì chúng ta thấy đang bị lỗ không ạ nếu các bạn hiểu rõ điều này comment số 4 ạ tức là khi mà chúng ta mua phát hành trong kênh đi xuống này giá lúc đấy nó có thể là 30 có thể 35 nhưng đến thời điểm mà cổ phiếu về là chúng ta đang bị âm rất là nặng rồi và nhiều cổ phiếu nó không nhiều cổ phiếu nó sẽ giảm nữa câu chuyện ở đây là chúng ta phải bỏ tiền ra mua cổ phiếu giá 15 nhưng bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu nó về giá 15 chín rồi cần gì phải bỏ ra 15.000 mới mua được nhỉ à, 15 đúng rồi 15.000 cho một cổ phiếu thì đây là chúng ta thì ạ có thể thấy rằng là chúng ta đã lỗ một khoản rất là nặng ở đây thế thì bây giờ chúng ta thấy là thế thì những cái cổ phiếu sau này chuẩn bị nó phát hành thì chúng ta phải làm gì ạ những cổ phiếu tới đây phát hành như KDH cũng nhớ là KDH nó phát hành trái phiếu Nam Long nó phát hành trái phiếu còn gì nữa ạ nó phát hành trái phiếu hoặc là phát hành gì ạ cổ phiếu chuyển đổi hay là phát hành gì ạ quyền mua cổ phiếu tóm lại là phát hành thêm tăng vốn tìm cách để tăng vốn hay là DG đang phát hành giá 15 thì bây giờ chúng ta thấy là nó đang bị gì ạ nó về cái gì ạ nó về 19 rồi còn nếu phát hành giá 15 thì không biết nó có xuống dưới sâu hơn ạ thậm chí có nhiều cổ phiếu nó có thể biến mất thị trường nên ở đây các bạn cần phải nhớ bài học đầu tiên trong cái việc mà mua cổ phiếu phát hành là nó bị gặp rất nhiều rủi ro đấy đây là chúng ta thấy là PV Bank đúng không à, VV Bank à, PV Bank mua đây Dũng sẽ phân tích lại cho chúng ta này đây 18 tháng 9 VPBank VPBank đúng không ạ là <laughs> VPBank ạ à? chắc là VPBank 18 tháng 9 năm 2000 tháng 9 ạ tháng 9 thì đâu đây đúng không đấy các bạn nhìn đúng không ạ thì các bạn thấy rằng là wow. lỗ chưa lỗ nặng chưa 18 năm thì bây giờ nó nó về là chúng ta đang thấy là tự nhiên cõng một khoản nợ rất là lớn đấy là lý do chúng ta thấy là mua cổ phiếu phát hành trong chu kỳ trong xuống giảm các bạn sẽ gặp giá rủi ro rất là cao vậy nếu các bạn mua cổ phiếu thì các bạn phải mua gì ạ phát hành trong chu kỳ tăng bao nhiêu bạn sẽ mua cổ phiếu phát hành trong chu kỳ cổ phiếu tăng thì comment số tôi nữa bởi vì bạn cần mua khi mà cổ phiếu phát hành khi chu kỳ nó tăng Đấy, chốt danh sách đây các bạn nhìn này chốt danh sách 29 tháng 9 29 tháng 9 đây cho các bạn nhìn thấy giá luôn biết tự nhiên về lỗ ngay nên một số lượng nhà đầu tư là 29 tháng 9 29 tháng 9 thế thì cổ phiếu này tại sao nó lại 29 tháng 9 họ phát hành nhưng bạn thấy là có những cổ phiếu thì nó kéo dài kéo dài rất là dài nhưng bây giờ người ta sẽ thấy là người ta trả trả luôn cổ phiếu đúng không phát hành xong người ta gì ạ cho lưu hành luôn bởi vì lúc này nhà đầu tư mong muốn rằng gì ạ và khi mà phát hành 29 tháng 9 thì chúng ta thấy rằng là một ở trên cái vùng 18 này là vùng cản rất là lớn nha vùng cản rất là lớn vùng cản rất là lớn và lúc này chúng ta thấy là việc ở trên vùng này cản lớn thì các bạn nếu cổ phiếu lên đến đây chúng ta phải làm gì ạ nếu cổ phiếu lên đây chúng ta làm gì ạ phải xử lý ngay bởi vì nhà đầu tư hơn một số lượng lớn cổ phiếu đang kẹt phía trên này bị kẹt phía trên này nên chúng ta thấy là đấy là cái bài học đầu tiên bây chúng ta quay trở lại về thị trường chung không là chúng ta bị thị trường chung thì bây giờ chúng ta nhìn này nó sẽ có một số kịch bản như sau kịch bản đầu tiên là kịch bản tích cực nhất là chúng ta gọi là gì ạ bùng nổ theo đà tại sao cần phải bùng nổ theo đà bởi vì phía trên này là cản lớn không ạ bao nhiêu bạn thấy này vùng này là cản rất là lớn rất là nặng đúng không cản này là cản rất là lớn có một cái lượng kẹt hàng ở đây rất là cao khi cản lớn kẹt cao thì trong trường hợp thị trường bùng nổ theo đà vào cái phiên chúng ta gọi là phiên xác nhận đây ạ à các bạn phiên xác nhận để vượt với điều kiện là phải vượt qua cái đỉnh này này vượt qua cái vùng kháng cự mạnh này này và sau khi bùng nổ theo đà vượt qua cái vùng kháng cự mạnh này thì không phải cổ phiếu nào cũng tăng như tên lửa mà nó sẽ có một vài cổ phiếu mạnh nhất tiếp tục tăng và một nhóm phần lớn cổ phiếu sẽ có quá trình tích lũy bởi vì lượng kẹt hàng ở đây rất là lớn nên để tích lũy thì chúng ta cần phải có một cái biên độ giảm dần tức là khối lượng giảm dần và tương ứng một cái vai chúng ta gọi là vai bên phải khi mà cái hình thành vai bên phải xong thì thị trường có thể tạo ra một sóng hồi ngắn từ khoảng 1.000 khoảng 1.000 ạ <coughs> về 1.200 và 1.250 đó là vùng cản lớn này và lúc này chúng ta sẽ phải bán dần cổ phiếu ra thường thì nhà đầu tư sẽ có kịch bản như này ở vùng này thì chúng ta tập trung vào toàn bộ thông tin xấu sau đó thị trường lên đến đây thì bắt đầu các chuyên gia bảo rằng là thị trường đang tốt mọi thứ đang chống lại thị trường và chúng ta sẽ gặp một cái kịch bản giống như này ở thời điểm này nhiều người bảo thị trường tốt lắm nhiều người bảo thị trường tuyệt vời lắm nhưng Dũng bảo là thị trường sẽ lao dốc đúng không ạ bao nhiêu bạn thấy là Dũng tại bảo là thị trường kiểu gì nó cũng lao dốc nhưng chúng ta sẽ không nghe và nhiều người đã bị mất một khoản tiền từ đây đến đây rất là nhiều rồi ạ tất cả những kịch bản này đã được vẽ trước nhưng vì chúng ta chỉ muốn mua cổ phiếu chúng ta chỉ muốn gì ạ à? kiếm tiền thật nhanh mà chúng ta không muốn học kiến thức và đây là cái kênh để giúp cho bạn kiến thức chứ không phải kiếm tiền thật nhanh nên các bạn lưu ý là các bạn phải xem và xem đầy đủ tránh tình trạng xem một cách hời hợt Dũng nhắc lại này nếu thị trường bùng nổ là một cái phiên bứt qua đỉnh này nhưng nó chưa chạy ngay đâu các bạn nhá nó chưa chạy nhanh nữa bởi vì vùng cản này rất là lớn những người kẹt bị thua lỗ rất là nhiều nên nó sẽ bị rút bỏ một vài cổ phiếu dẫn đầu nó sẽ tăng tốc và chạy tiếp một vài cổ phiếu dạng như là Techcombank thì nó sẽ không chạy ngay đấy là chúng ta gọi là nếu dạng cổ phiếu như là Techcombank thì nó không bao giờ chạy ngay bởi vì vùng cản này nó đã bị kẹt bị thua rất là nhiều rồi nên nó sẽ tích lũy đi ngang trước khi trước khi nhá nó đủ điều kiện đi lên cụ một số thì nó không đủ điều kiện thì nó lên đến đây nó lại chết yểu và đi xuống đấy chết yểu đi xuống còn một số thì đi ngang còn bây bạn hỏi là cổ phiếu này có lên một cái không đánh giá như nào thì đầu tiên mua cổ phiếu bạn phải hiểu rằng là giá phôi thép ở Trung Quốc dạo này thế nào nào bạn Thanh Hà bạn có biết rằng giá phôi thép ở Trung Quốc dạo này thế nào khi bạn biết giá phôi thép ở Trung Quốc dạo này đi xuống thì bạn có thể hiểu rõ rằng là nhà đầu tư người ta đang gì ạ có dấu hiệu là không mua thép phôi thép để gì ạ kinh doanh vì người ta không mua thép để kinh doanh nên vấn đề là hiểu đơn giản là cái nhu cầu thép đang có xu hướng giảm vì nhu cầu thép có xu hướng giảm nên cổ phiếu thép bị thua lỗ vậy vì bạn nhìn thấy là giá thép nó giảm nên bạn mua vào nhưng bạn cần phải hiểu đơn giản là ở trong thị trường giá giảm thì nhiều lần cổ phiếu phôi thép nó rơi như thế này nên nếu đầu tư mà vẫn tiếp tục hỏi là cổ phiếu đó mua như thế nào không thì Dũng có thể kết luận ngay là bạn đang bị thua lỗ rất nặng nếu đầu tư kiểu dạng như vậy tại vì đánh giá thì biết ngay là vấn đề luôn ạ à. bởi vì chỉ cần là cổ phiếu bạn không bao giờ nhìn thấy rằng là khi cổ phiếu đạt đỉnh nó sẽ rơi xuống đáy và thậm chí là có một vài cổ phiếu nhưng ngày xưa có cổ phiếu này rất là mạnh như VGS thì đến bây giờ nó đã biến mất thị trường hay là một cổ phiếu như là thép Việt Ý thì nó cũng biến mất thị trường thì cái cổ phiếu như thế này nó cũng có thể biến mất thị trường một cách đơn giản chúng ta đã hiểu rõ chưa tức là không có cổ phiếu mạnh không có cổ phiếu yếu mà có cổ phiếu theo chu kỳ hay là kết thúc chu kỳ cổ phiếu kết thúc chu kỳ nó có thể phá sản nó có thể mất biến mất thị trường cổ phiếu theo chu kỳ nó có thể tăng nó có thể cho chúng ta kiếm rất nhiều lợi nhuận nếu bạn tiếp tục đầu tư theo cái cách nước như vậy thì các bạn có thể yeah. Dạ, tốt nhất theo quan điểm cá nhân là các bạn đừng có đầu tư tại vì Dũng là một cái cái nhà nhà đầu tư chuyên gia về lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì Dũng thấy rằng là khi mà chúng ta bị thua lỗ nó ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình chúng ta gia đình là một này các mối quan hệ vợ chồng con cái tất cả mọi thứ mà chúng ta cứ đi thì nghe với ông phím hàng thì thực tế là cái ông phím hàng ông trả hơn chúng ta đâu nên chúng ta phải hiểu rõ đấy tại vì sau đó chúng ta bị cuồng tức là chúng ta bị gì ạ à? bị, bị cuồng đúng không có bạn nào đã bị thế không ạ bị cuồng luôn ạ à? tại vì dũng thỉnh thoảng thấy một số bạn theo dõi một ai đó bị cuồng nhưng hỏi xem là gì ạ à? còn tiền không ạ bị lỗ hay lỗ hay, hay là lãi thì mà lỗ thế mà vẫn bị gì ạ à? lỗ mà cuối cùng là gì ạ à? vẫn cứ tham gia thì đấy là cái mà chúng ta lỗi là lỗi của chúng ta chứ không phải lỗi ai khác đấy là gì ạ và chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu đang tái tích lũy này lên là tái tích lũy thì khi sắc bùng nổ theo đà vẫn mua an toàn không ạ đấy là cái cách thức để các bạn đầu tư vậy thị trường chung đơn giản là chúng ta cần phải gì ạ nắm rõ được cái phiên bùng nổ tại vì nó phải vượt qua đỉnh này nhá bùng nổ là vượt qua cái kháng cự mạnh này kháng cự này đây là cung kháng cự mạnh một vài cổ phiếu sẽ đi liên tiếp đấy liên tiếp đó là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường Dũng sẽ không nhắc lại nữa một vài cổ phiếu sẽ tái tích lũy đi ngang để hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược tất cả kiến thức này các bạn đang học ở đây là phải giá rất là nhiều tiền nên các bạn đừng có nghĩ đây là cái chia sẻ miễn phí mà bạn đang phải nghĩ đây là chương trình đang được chia sẻ rất nhiều tiền để các bạn ứng dụng các bạn học chứ còn bây giờ các bạn cứ đi nghe phím hàng là các bạn thua lỗ đấy ạ lấy việc đâu nó phải hình thành vai đầu vai ngược và lúc này chúng ta sẽ có một xu hướng tăng và đấy chính là cách đầu tư khôn ngoan của những nhà đầu tư kiếm hàng triệu đô trong quá trình đầu tư chứng khoán thay vì năm vừa rồi em kiếm được triệu đô hai ba triệu đô nhưng đến năm nay bảo là thị trường đến 98 phần trăm nhà mình đầu tư thua lỗ mà em cũng bị thua lỗ thế thì bằng nhau hết à mình giỏi là mình phải giữ được tiền mình giỏi mình quản trị vốn mình giỏi là mình phải cần phải gì ạ bảo vệ tiền của mình chứ Bên năm ngoái kiếm được hai ba triệu đô mà năm nay lại, mất hết thì cái này là cái các bạn tốt nhất là phải hiểu điều này Dũng thì năm nay Dũng không đầu tư đầu không phải không đầu tư nhưng đầu tư rất là gì ạ hạn chế có giai đoạn nào đó đạt điều kiện thì mình mới vào chẳng hạn chúng ta chuẩn bị vào đấy Dũng chuẩn bị vào còn khi nào vào thì Dũng chia sẻ nên tránh tình trạng các bạn thấy rằng là mình nói là nói gì ạ rất là rõ ràng trên thị trường bao nhiêu bạn thấy rằng là Dũng đã chia sẻ rất là rõ là khi Dũng mua cổ phiếu nào là Dũng cũng gì ạ à, chia sẻ chúng ta cách mà Dũng mua nếu các bạn hiểu rõ điều này comment tôi hiểu ạ à. tức là mình chia sẻ cho các bạn cách để các bạn mua chia sẻ các bạn là cách các bạn nhìn nhận được cái gì ạ à, chiến lược thay vì các bạn mua cổ phiếu là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm thì cái này nó không giúp ích cho các bạn đâu đó thế đề đầu tiên là còn bây giờ này phép đúng không phép tăng lãi suất hay là phép nọ phép kia thì cái vấn đề là phép tăng lãi suất có khi nào phép tăng lãi suất thì thị trường bắt đầu tăng hay là thị trường giảm ạ à? theo các bạn là nếu khi nào thị trường phép tăng lãi suất có khi nào thị trường tăng không ạ cái sóng trước là phép tăng lãi suất thì thị trường tăng đấy thế thì để chúng ta hiểu rõ là thì bây giờ chúng ta sẽ đến với à, ngành và dòng chúng nói thật nhanh thì bây giờ chúng ta nhìn nhá đây là cái chỉ số VN30 VN Index thì thị trường tăng thì bây giờ chúng ta nhìn lướt qua thì thấy thế là dòng ngân hàng tăng mạnh đây chúng ta dòng ngân hàng tăng mạnh các cổ phiếu ngân hàng cũng tăng rất mạnh đây là cổ phiếu mạnh hơn thị trường VPBank cũng tăng mạnh mạnh hơn thị trường cổ phiếu gì ạ à? Ờ, uh, BIDB cũng tăng mạnh hơn thị trường uh, cổ phiếu ờ, một vài cổ phiếu khác trong ngành như là một vài bạn như SHB là những cổ phiếu cổ phiếu này thì cũng là là tăng nhưng nếu mà góc độ nào đó thì nó đạt không đạt khối lượng đây là cản rất lớn đạt khối lượng nó cũng là tăng nhưng rõ ràng là nó vẫn yếu hơn so với cổ phiếu khác hay là MBB xem là MBB MBB thì nó cũng tăng nhưng thực tế là cổ phiếu này cũng yếu hơn so với cổ phiếu khác bạn hiểu không ạ bởi vì cổ phiếu khác nó vượt đỉnh cổ phiếu này vượt đỉnh đấy là góc độ nhìn về chúng ta nhìn về việc nên trong cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy là dẫn dắt thị trường nhưng phải nhìn thấy là cổ phiếu nào mạnh hơn cổ phiếu nào yếu hơn để chúng ta lựa chọn chứ không phải là chúng ta mua cổ phiếu theo cái sở thích chúng ta cái nhóm thứ hai nhóm này gọi chúng ta là luôn luôn theo chu kỳ luôn luôn chạy theo chu kỳ lúc này nó đang có một cái vấn đề rất là lớn để các bạn thấy là các bạn nhìn đấy nè. thế bây giờ chúng ta nhìn đó là ngân hàng nếu về góc độ lúc này chúng ta là xấu hay là tốt ạ các bạn xấu hay là tốt ngân hàng thực tế là bây giờ đang tăng lãi suất này lạm phát tăng gia tăng tăng lãi suất cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu bất động sản đang bất ổn định chính vì vậy nó là xấu xấu nhưng chúng ta đang có gọi là sóng hồi thôi nên các bạn thấy rằng là nó hồi thì các bạn chỉ đầu tư theo gọi là ngắn hạn đạt 20 25 30 phần trăm cho nó bán đi sau đó mà các bạn lại giữ để đầu tư dài hạn các bạn lại cháy tài khoản để bảo là hôm trước có cái ông đầu chọc ông khuyến nghị nên mua vào thế là các bạn thua bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment là tôi hiểu ạ tại vì Dũng phải nhắc lại điều này không thì tình trạng là bạn các bạn mua vào sau bạn bị lỗ bạn bảo vì cái ông này ông khuyến nghị đầu tư dài hạn tôi mua xong tôi đầu tư dài hạn các bạn lỗ ở đây các bạn nhớ này Dũng nhấn mạnh là này một là cổ phiếu dẫn đầu này hai là mua thì sai phải cắt lót này cắt lót này thứ ba là các bạn gì ạ à? phải có bùng nổ theo đà mới mua được chứ không phải là các bạn mua lung tung một cách bừa bãi các bạn thua lỗ đấy là lỗi các bạn tại vì không ai không ai có thể giúp các bạn được trừ khi các bạn hiểu rõ <coughs> nhóm thứ hai nhóm thứ hai nhóm thứ hai là nhóm theo chu kỳ <coughs> nhóm chứng khoán nhóm chứng khoán là nhóm theo chu kỳ thị trường bây giờ margin thì bây giờ nó không sử dụng margin margin người ta dùng sử dụng ít rồi giảm rồi hôm qua các bạn biết rằng là thế thì nếu cái quá trình hồi này thì cái cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán nó cũng chưa lên ngay đúng không ạ bởi vì lợi nhuận doanh thu nó đang gì ạ nó cần các tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu của nó đang gì ạ? đi xuống nên cái việc mà nó mang tính hồi thôi lợi thị trường tăng thì mang tính hồi thôi nó không để tạo ra margin đột biến trong thời gian tới nên nếu chúng ta gọi là gì ạ bảo những cái cổ phiếu này nó hồi thì cái việc này nó không mang lại nhiều kết quả chẳng hạn như cổ phiếu này là HCM thì rõ ràng là nếu nó lên nó phải vượt qua nó lên nó phải vượt qua cái cản này trước khi hình thành vai của vai vậy cái vai này là vai rất là cứng mà cái cổ phiếu này là yếu hơn thị trường nên chúng ta cũng thấy là còn lâu nó mới lên được hay cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu VND cổ phiếu này mà những cái cổ phiếu các bạn nhớ này hôm qua một số bạn hỏi những cổ phiếu mà nó đang có dính cái gì ạ những cổ phiếu mà nó đang dính phốt thì làm gì ạ thông tin không tích cực á, thì làm gì nếu cổ phiếu đang dính thông tin không tích cực thì đừng có dây vào các bạn nhá đừng có dây vào đừng có tham tại vì bây giờ tham các bạn kỷ luật thì theo các bạn kỷ luật cho ai khi các bạn kỷ luật á, thì có hai dạng kỷ luật dạng kỷ luật như này thì bạn còn sống được sống sâu tức là các bạn còn gì ạ thành công thị trường Dũng nói như nhiều nhiều từ để các bạn những thành công thị trường còn cái kỷ luật giả sử như bạn kỷ luật cho gia đình các bạn các bạn biết rằng nếu các bạn sai kỷ luật thì cuộc sống của con cái vợ chồng người thân của mình sẽ bị ảnh hưởng còn các bạn kỷ luật cho cái tôi của mình sự hão danh sự diện thích thể hiện bản năng thì đấy chính là kỷ luật cái kỷ luật này thường là mất là đầu tư không có kết quả thì nếu chúng ta vẫn đang ở cái dạng kỷ luật này thì tốt nhất có lỗ rồi thì bán ra đi đứng ngoài thị trường tại vì có một câu hỏi là tại sao bạn đang làm những việc bạn đang làm vì các bạn đang làm những công việc bạn đang làm nên dẫn đến bạn gì ạ không thành công tại vì các bạn đang làm việc cũ mà nó không kết quả mà chúng vẫn đi làm thần tượng một cái gì đó mà gì ạ nó vẫn đang khiến cho nó bị thua lỗ mà vẫn làm thì đấy chúng ta sẽ dừng đi dừng đi thế thì cũng cổ phiếu như này dừng nó là cổ phiếu theo chu kỳ nhưng chu kỳ của nó có thể về đến gì ạ 8 và thậm chí theo ngày không xa có thể nó về đến 4 lúc đấy các bạn mua mua xong 43 lên 36 40 ngon không nghìn phần trăm Đấy, các bạn nhìn đấy không ạ? Các bạn mua nó khi nào nó về ba bốn ba hai hai các bạn mua vào. Đấy. Thì bây giờ lỗ 55% là lãi 100% rồi. Thì bây giờ nhá, có một bạn bạn hỏi như này. Thì theo các bạn, đây Dũng phân tích cho một cái này nhá, nó không có đúng có sai. Nếu bạn đồng ý thì Dũng phân tích cho cả nhóm một cái cái cái cách kịch bản. Dũng kể để cho bạn để các bạn có thể. Đây là một trường hợp Dũng phân tích trực tiếp trên thị trường phân tích trực tiếp trên thị trường của bạn à, Dương nếu các bạn nào đồng ý Dũng sẽ phân tích cổ phiếu này trực tiếp cho thị trường bạn Dương này nào bạn nào đồng ý ạ thì bên số 1 ạ bạn này lỗ 55 phần trăm và nếu lãi thì phải lãi đến bao nhiêu ạ lãi hơn 100 phần trăm hỏa vốn thế bây giờ hỏi có bán hay không bán hay không thế thì bây giờ nhá cái điều đầu tiên là phải nói luôn là tại sao chúng ta bị thua lỗ tại sao chúng ta bị thua lỗ câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng ta bị lỗ có rất nhiều nguyên nhân tại sao chúng ta bị thua lỗ nguyên nhân thứ nhất là gì ạ nguyên nhân thứ nhất là bạn đang gì ạ đầu tư khi mà cổ phiếu giảm bạn không cắt lót cắt lót bạn không biết thế nào cắt lót cái điều thứ hai là bạn không có kiến thức về đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán cái điều thứ ba có thể bạn nghe theo thông tin một ai đó phím hàng đấy cái điều thứ tư là bạn có thể gì ạ bạn có thể là gì ạ khi bị thua lỗ quá bạn thờ ơ kệ nó và điều thứ năm là bạn đầu tư nó không bao nhiêu tiền có thể đầu tư có 50 triệu 60 triệu nên bạn kệ nó vậy bạn có thể comment bạn đầu tư nhiều hay ít ạ thì đấy là tất cả những cái gì tại sao bạn lỗ nhiều như vậy thì về cơ bản trước trước khi phân tích về cổ phiếu nhá Dũng chưa chưa biết cổ phiếu bạn như nào trước khi phân tích về cổ phiếu thì theo các bạn làm gì ạ cái điều đầu tiên này không cần biết là cổ phiếu bạn nó lên hay xuống thì đầu tiên là bán bán hết ra ngày mai có thể bùng nổ theo đà ngày kia có thể bùng nổ theo đà ngày nó có thể tăng lên 10 20 phần trăm 30 phần trăm nữa nhưng về cơ bản là bán hết ra bán sạch luôn ạ bởi vì thứ nhất là kiến thức không có kinh nghiệm không có trải nghiệm không có tất cả mọi thứ không có và bây giờ nó lên nó chỉ mang tính may mắn thôi ạ mà đầu tư mang tính may mắn thì chúng ta còn còn tiếp tục thua dài sau đó đấy là bước đầu tiên bước thứ hai là hãy về phân tích toàn bộ cổ phiếu này xem mà mình lỗi ở vị trí nào một là không có kiến thức hai là nghe theo mách nước phím hàng ba là gì nghe theo lời khuyên của người khác bốn là gì ạ chung mình ra xuống năm là mình thua lỗ quá nhiều nên bạn đầu tư vào sáu là gì ạ lý do nào đó do ông bạn thân ông bảo như vậy bảy là bạn gì ạ à, ở công ty chứng khoán nào tám là bạn không có công việc bạn công việc bạn bận quá nên nó lỗ nhiều quá bạn không muốn bán đi và tất cả cái này bạn phải ghi ra đây là bước một là bước để xem lại những vấn đề của bạn bước hai đấy nhờ bước hai là có tiền rồi đúng không vẫn còn tiền đúng không ạ còn tiền thì hãy dùng tiền của bạn bước hai nhá hãy dùng tiền của bạn Dũng chia sẻ là hãy mua một số sách của Mac Mini được chưa sách của Mac Mini nếu bạn có thể tự, tuần sau tuần sau nữa tóm lại là Dũng về Dũng sẽ tặng cho một cái giáo trình VSA thành thời gian để nghiên cứu tiếp theo là nếu có điều kiện có thể khi mà Dũng có cái khóa học đó là hành trình nhà đầu tư siêu hạng tham gia vào để hiểu rõ tại sao chúng ta bị thua lỗ tại vì cái khóa học đấy nó sẽ giúp cho bạn cái tư duy ban đầu trong quá trình đầu tư sau khi bạn mua sách này còn tiền mua sách rồi và bước thứ ba là bạn phải có mục tiêu là bạn trở thành ai bạn phải muốn là nếu bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghe phím hàng thì bạn không thành công được không thể thành công được khi mà nghe phím hàng nên đầu tiên là mình phải là nhà đầu tư chứng khoán lưu luyện nhà đầu tư chứng khoán lão luyện tại sao Dũng lại không bảo các bạn là đầu tư gì à đầu tư giá trị tại vì ờ, khẳng định luôn là 98 các ông đầu tư giá trị bị thua lỗ bởi vì các càng trung bình giá xuống là càng bị thua lỗ càng trung bình giá xuống là bị thua lỗ khi mà chu kỳ thị trường kinh tế giảm thì cháy tài khoản bất cứ lúc nào bao nhiêu bạn đồng ý với điều Dũng điều này con số 3 tức là trong đầu tư giá trị mình có 5 cổ phiếu 5 cổ phiếu thì mình đầu tư 5 cổ phiếu nhưng sẽ có những cổ phiếu phá sản một trong năm cổ phiếu thì có một hai cổ phiếu phá sản nên sẽ không bao giờ không bao giờ có thể lấy lại được số tiền mất nên thường là cứ lỗ lại lại bảo đầu tư mua thêm vào lỗ lại mua thêm trung bình vào nên kiểu gì cũng dính đòn thì đấy là câu chuyện còn trừ khi là bạn hiểu rõ về chủ doanh nghiệp bạn hiểu rõ về doanh nghiệp hiểu rõ về mọi thứ chẳng hạn một thời gian nữa bạn có thể đầu tư giá trị cổ phiếu gì ạ SSI ok hay là một thời gian nữa nếu thị trường giảm sâu nữa ờ, đến đáy nữa có thể đầu tư cổ phiếu Techcombank hay là những cổ phiếu sâu hơn nữa bởi vì những cổ phiếu đấy rất khó để giảm sàn rất khó để phá sản nên đấy gọi là đầu tư giá trị như vậy ok bạn hiểu không ạ thế thì Dũng tại sao Dũng nói cái điều này cho cho bạn để bạn hiểu và thứ ba nữa bây giờ Dũng phân tích cái cổ phiếu này để bạn hiểu rõ rằng là đây cổ phiếu này một cổ phiếu nó đang là chu kỳ đi lên thì nó tăng như này và nó chạy nước rút tại vì cổ phiếu này mang tính đầu cơ cao và sau khi hết kết thúc chu kỳ nó đi xuống vậy chu kỳ đi xuống đi xuống đi xuống thì bây giờ nó về đến gì ạ à? vùng đáy rồi thế thì nếu giả sử cổ phiếu này nó đi lên giả sử nó đi lên lên đến vùng này nó cản nhưng thường lên đến vùng này là bạn không bán đâu lên lúc này cũng không bán đâu và sau đó thì nó lại tiếp tục đi xuống bạn chỉ được một vài này nhưng nó tóm lại là về sức khỏe về tinh thần về mọi thứ của bạn về tâm lý về về tư duy về tư tưởng của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng nên chính vì vậy bạn lại tiếp tục giữ tiếp và cuối cổ phiếu cuối cùng nó đi xuống và đến mức vài thời, điểm nào đó sang năm 2023 thì có khi cổ phiếu này nó không còn trên thị trường nữa và bạn không còn đồng nào nữa thế thì bây giờ bán ra Duy rằng ngày mai nó vẫn lên nữa ngày kia lên nữa nhưng nếu chúng ta không có kiến thức không có tư duy không hiểu rõ về nó thì không biết là Dũng chia sẻ này các bạn có những cái comment cho Dũng một cái lời sai được đúng được thậm, thậm chí là Ờ, chia nói cái gì cũng được không sao cả các bạn có thể nói một cái điều gì đó đây là cách mà dũng dũng nên là dũng cái gì ạ tham vấn cho bạn này thôi ạ tham vấn cho bạn này thôi ừ, tuần sau nó lên đấy vẫn kiếm được tiền đấy nhưng bây giờ tự nhiên dũng nói cái điều này để cho các bạn biết rằng là nếu mà hỏi tham vấn ngày tuần sau lên thì quan trọng là gì ạ mình suốt ngày đeo bám nó lên bạn lại không bán ra đúng không không phải lên lại không bán ra lại giữ không và đấy chính là gì ạ lý do tại sao nhiều nhà đầu tư bị mất tiền bị như vậy thì Dũng đây là cái câu câu nói Dũng dành cho quý vị bạn thế đấy là bạn Dương nhé thế đấy là cảm ơn bạn các bạn tư tưởng đã nghe đã lỗ thì đã lỗ rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là bây giờ trong thị trường nhé nó có dạng ngân hàng là chu kỳ hồ sóng hồi dạng của gì ạ dạng của cổ phiếu chứng khoán là nó đang yếu thị trường nên nó hồi nó vẫn phần phải vai đầu vai nên chúng ta tạm thời dừng thời điểm hôm nay nhé tuần sau chúng phân tích thì nó có thể khác và dạng thứ ba là tầng thép thép là cổ phiếu theo chu kỳ nhưng bây giá thép trên thế giới giá phôi thép đang trên thế giới nó đang bị giảm nên nếu giá phôi thép thế giới nó đang bị giảm tức là nhu cầu thép đang có vấn đề nên chính vì vậy phôi thép đang thế giới nhu cầu thép vấn đề thì tất cả những cổ phiếu này nó sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới đấy nó sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới nên chính vì vậy hãy thoát ra thoát ra với những cổ phiếu thép hãy thoát ra những cổ phiếu thép để bạn giữ được gì ạ tiền trước khi mà gì ạ mà đầu tư tiếp trong dạng tới mình sang năm mọi thứ có thể khó khăn hơn năm nay rất nhiều nó sẽ có những cổ phiếu rất là tăng rất mạnh nhưng có những cổ phiếu sẽ không lên được nên chính vì vậy dũng có khuyến nghị à, có tham vấn cho các bạn đó là gì ạ thoát nó ra bởi vì nó không phải là những cổ phiếu dẫn đầu trong thời gian tới ngành thép và Dũng có 5 câu hỏi để các bạn có thể đặt câu hỏi ngay lúc này đầu tiên là các bạn nhờ bạn đầu tiên là bạn Hoàn Đồng có nhờ phân tích cổ phiếu FRT Dũng nhớ là Dũng phân tích 5 cổ phiếu nên các bạn đặt ra đây là cổ phiếu đầu tiên ạ FRT Đấy, cổ phiếu FRT đây là cổ phiếu nếu về góc độ nào đó thì cổ phiếu này đã đi hết chu kỳ các bạn nhá đây là một chu kỳ của nó và tích lũy này tích lũy sau đó ta tạo ra tăng trưởng nhịp một nhịp hai và sau khi cổ phiếu tăng trưởng nhịp một nhịp hai thì cổ phiếu này bắt đầu nó trong vết a nó gọi là LPSI LPSI là những đáy sau thấp hơn và những quá trình phân phối bắt đầu diễn ra có thể có những khối lượng lớn ở đây nhưng khối lượng lớn đây để mục đích để phân phối thôi ạ những khối lượng lớn như này chủ yếu là tập trung để phân phối để gì ạ để làm cho cái cổ phiếu này tiếp tục đi xuống và thông thường sau khi cổ phiếu đi xuống nếu cổ phiếu đã bị gãy các đường trung bình 50 ngày 100 ngày 120 ngày thì đây là những giai đoạn nó chỉ là hồi phục đây gọi là SOW6 khi SOW6 bị gãy thì thường cổ phiếu sẽ có quá trình hồi nhưng ít rất ít trường hợp cổ phiếu sẽ quay trở lại mà khoảng độ 90 phần trăm là cổ phiếu sẽ lao dốc có vẫn có 10 phần trăm cổ phiếu quay lên như cái xác suất này gần như là rất thấp và cổ phiếu này cũng gọi là giai đoạn 4 nếu cổ phiếu này mà tăng thì trừ khi nó có một cái thông tin gọi là giật gân mà chúng ta cảm thấy rằng là nó phải tuyệt vời thì nếu mà như vậy thì bạn giữ còn thực tế nó sẽ rất khó để tăng để bạn à, hoàn đồng đã hiểu chưa ạ nếu bạn thấy Dũng giải thích như vậy thì bạn còn nếu mà cổ phiếu này Dũng chưa biết là phân tích cơ bản nó như nào nhưng về cơ bản nếu mà phân tích thời điểm này thì nó sẽ là cổ phiếu gì ạ dạng này thì kết quả kinh doanh mọi thứ nó đã gì ạ à? đã phản ánh hết rồi và cổ phiếu này đang là chu kỳ tức là cái chu kỳ của nó chu kỳ xuống tất cả lợi nhuận của nó mọi cái nó đạt đỉnh ở đây rồi đạt đỉnh rồi nên chính vì vậy nó không phải là cổ phiếu bạn còn quan tâm đấy, thế thì đấy là các bạn hiểu rõ là như vậy cổ phiếu thứ hai chúng ta sẽ xếp thứ tự thôi tại vì mỗi một chương trình lúc nào Dũng làm ngày mai nếu có thời gian hỏi đáp thì các bạn sẽ hỏi đáp như thế nó rộng hơn ạ v gvr Đấy, ngày mai dũng sẽ làm hỏi đáp các bạn comment ở dưới nhá nếu các bạn comment với youtube dũng sẽ làm hỏi đáp cho các bạn tất cả gvr thì vừa rồi chúng ta học về g cổ phiếu gì ạ cổ phiếu này thì theo các bạn là cổ phiếu dẫn đầu hay là bét bảng đơn giản thôi học về kiến thức ạ cổ phiếu này dẫn đầu hay là bét bảng nếu cổ phiếu này dẫn đầu thì nó phải vượt qua đỉnh này rồi cổ phiếu bét bảng thì nó lên gì ạ chu chu tức là lên một tí này thì liệu cổ phiếu này có phải là chúng ta đến nên đầu tư không ạ đấy chúng ta phân phân phân biệt đơn giản đúng không ạ nên có nên đầu tư cổ phiếu này hay là đầu tư cổ phiếu khác có thể nó lên một chút thôi nhưng rõ ràng là đi đầu hay là đi bét bảng Đấy, đơn giản thôi phân tích các bạn thấy rằng là các bạn có thể trở thành chuyên gia rồi không ạ tiếp theo cổ phiếu BSR này BSR BSR BSR thì thực tế nó đang gãy khối lượng lớn thấp hơn đây là chuột đây là gãy này khối lượng thấp hơn nên nếu cổ phiếu này mà nó lên thực ra cổ phiếu này cũng là cổ phiếu yếu nó lên thì nó phải tạo ra vai bạn sẽ đừng có mua ở đây tại vì những cổ phiếu nó đang yếu như này nếu không hoàn thành cái vai bên phải thì mua sẽ rủi ro cổ phiếu uh, VPBank bạn đã phân tích rồi uh, ờ, CDG bạn đã phân tích rồi các bạn nhá CDG thì cổ phiếu CDG là cổ phiếu mạnh khỏe còn nhịp nào mua được thì chúng ta tính sau à, cổ phiếu uh, liên việt banh đi ạ cổ phiếu này chưa phân tích liên việt phúc banh thì cổ phiếu này thì thực tế là cổ phiếu này nó cũng là cổ phiếu cơ bản là cổ phiếu mạnh là dòng ngân hàng nhưng không phải là cổ phiếu mạnh trong nhóm ngành ngân hàng các bạn nhớ nhỉ bởi vì cổ phiếu này đáy thứ nhất và đáy này thứ hai nó bị gãy nên khi mà nó hồi nó hồi rất là nhanh nhưng về cơ bản là nó không phải cổ phiếu mạnh trong ngành ngân hàng vậy mạnh không mạnh ngân hàng thì các bạn nên thì lưu ý cái điều này à, cái cổ phiếu này VBank thì chia sẻ rồi nó đang test lại tính sau Techcombank thì nó phải hình thành vai đầu vai nha các bạn tính sau vai đầu vai bây giờ chưa hình thành thì chúng ta vai đầu vai như này đây Techcombank nói lại cho các bạn đây nó đang vai này cái vai này đang khối lượng lớn thì nó phải là lên hình thành vai chúng ta tính còn nếu mà mình chưa có thì bạn lên lên đây bán một nửa đi thế là xong đúng không ạ à. vì ơi nốt cổ phiếu này đây là một bạn có hỏi cổ phiếu này cũng thấy là nó hơi là lạ tí đây ạ à. vì đâu ạ à. đấy thế thì cổ phiếu này thì như này là rất xấu nhá gãy này đi ngang gãy này cổ phiếu xấu tránh xa những cổ phiếu này đấy thì, còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa Dũng sẽ lốt hai cổ phiếu NT2 còn bạn nào mà chưa được phân tích thì nếu thời ngày mai ngày mai có phép thì Dũng sẽ có thời gian Dũng sẽ phân tích cho các bạn cổ phiếu N2 mà lên bao nhiêu để rơi bao nhiêu cổ phiếu lên bao nhiêu rơi bao nhiêu thì nó không tốt đẹp gì nhá không tốt đẹp gì đấy thì để ý một chút này cổ phiếu này thì là cổ phiếu bét bảng rồi dạng cổ phiếu bét bảng đây đạo phú mỹ bét bảng rồi đạo phú mỹ đấy nhìn rất là biết bét bảng cổ phiếu này là giai đoạn 4 của chu kỳ hôm trước phân tích cho một số bạn rồi giai đoạn chạy nút rút này giai đoạn giai đoạn giai đoạn phân phối nên thị trường có thể nó gì ạ nó chưa phân phối xong nhưng nó phân phối xong nó rơi rất mạnh thì đấy là gì ạ lỗ rồi nó vẫn lỗ tiếp ạ à. nha lỗ tiếp tiếp nên vấn đề là bây giờ bán đi tập trung vào những cổ phiếu mạnh trên thị trường thế thì đấy là toàn bộ những cái phân tích mà hôm nay dũng muốn gửi đến anh chị em mà đánh ra 40 phút thì bây giờ nó nhiều hơn rồi tuần sau thì dũng bắt đầu có tham gia một cái chương trình hành trình uh, vận mệnh nên chính vì vậy thì cũng không vào livestream trực tiếp được với các bạn hôm nay nên để tránh tình trạng là các bạn uh, thấy rằng là uh, Dũng mới hôm thì chia sẻ rất là nhiều nhưng sau đó thì lại không chia sẻ được thế thì có cái đề nghị như này thì Dũng sẽ chia sẻ live stream vào buổi sáng từ hàng sáng có thể sớm hơn là 6 giờ hoặc 7 giờ gì đó để các bạn có thể nhận được các thông tin sớm nhất thế các bạn nào nếu theo dõi chương trình kênh của Quang Dũng BD thì nhớ đăng ký kênh bên dưới để nghe những video vào buổi sáng tại vì hàng ngày mình sẽ không phân tích được nên đi học thì chắc là buổi sáng thì mình sẽ gì ạ chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm rõ được à, chúng ta phân tích đúng không ạ à, nếu các bạn thấy kênh có hay thì các bạn có thể chia sẻ kênh này cho nhiều người được biết vì Dũng biết rằng là nhiều bạn không nắm rõ được nguyên lý tư duy tư duy gốc dẫn đến là đầu tư không có kết quả và mong rằng hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới à, thị trường có thể bùng nổ theo đà hay không thì hãy gì à, theo dõi kỹ à, kênh của đi và năm 2020 Dũng cũng đưa ra một cái kịch bản bùng nổ theo đà nhưng nhiều người thì lúc đó thì cũng gì ạ không tin không nhiều người lúc đó thì cũng bảo là ông này uh, nói vuốt đuôi hay cái gì đó thì đấy là lý do các bạn cần phải có cái gì ạ thời gian để chứng thực à, trước khi kết thúc thì mong rằng các bạn hãy cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like ở phần dưới hãy cho Dũng một like để Dũng uh, có những cái năng lượng để tiếp thu tiếp theo Dũng sẽ có làm nhiều nhiều video uh, hay để giúp cho chúng ta cộng đồng của nhà đầu tư đầu tư thành công xin cảm ơn các bạn rất nhiều